Thì việc đầu tiên mà trước khi các bạn cài đặt game đó là thay đổi lại cái khu vực, ờ, trên Apple Store của các bạn bằng cách là bấm vào cái tài khoản, ờ, game của mình, tài khoản Apple Store của mình. Thì sau khi mà đã bấm vào tài khoản Apple Store, các bạn chọn, ờ, ờ thay đổi vùng miền. Các bạn sẽ đăng nhập bằng Face ID và đồng ý với các điều khoản của Apple Store. Rồi, sau khi mà đã đồng ý với các điều khoản của Apple Store thì uh, bước tiếp theo là các bạn sẽ điền các thông tin cá nhân cần thiết của mình uh, cho tài khoản. Ví dụ như là nơi sinh sống và cái mã bưu điện. Sau đó thì các bạn đồng ý cho cái việc uh, thay đổi uh, về vùng miền này của mình. Và sau khi đã đăng ký lại thông tin uh, tài khoản cá nhân của bạn thì Apple Store sẽ ngay lập tức thay đổi lại các ứng dụng, các app uh, game của mình ở trên Apple Store và các bạn hãy tìm kiếm uh, game Black Desert Mobile sau đó là mở game ra thì cái đây à, các bạn sẽ thấy những cái nút như là cài đặt hoặc là update thì hãy bấm vào nút đó Ờ, sau khi mà các bạn đã tải game thành công xong thì các bạn hãy bấm vào cái biểu tượng game trên cái thiết bị à, iOS của mình và ờ, để bắt đầu chơi game thì ờ, game sẽ yêu cầu tải các gói data cần thiết sau khi đã tải data thành công thì game sẽ yêu cầu chúng ta à, sử dụng một tài khoản à, để đăng nhập vào game và từ đó là chúng ta sẽ chọn một à, server để tạo nhân vật game của mình cho trên cái server đó và thế là quá trình uh, à, đao bát và karakin đã thành công thì của bạn bây giờ là chín thôi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi à, video này của mình và hy vọng là các bạn sẽ thấy à, thích nó